Pháp viện Minh Đăng Quang Ngôi chùa Thiên giữ 4 kỷ lục Việt Nam Pháp viện Minh Đăng Quang tọa lạc tại số 505 xa Lộ Hà Nội, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đường quốc lộ 9, từ xa đã thấy Pháp viện, không khó để nhận thấy một quần thể kiến trúc Phật giáo đặc trưng của hệ phái khất sĩ miền Nam Bộ. Trải qua 45 năm hiện hữu, Pháp viện Minh Đăng Quang như một đóa hoa trang nghiêm, một không gian tĩnh lặng, trợ duyên cho khách hành hương chiêm bái tìm về sự an tịnh tâm hồn. Pháp viện Minh Đăng Quang nổi bật giữa lòng Sài Gòn với bốn bảo tháp cao ở xung quanh và ở giữa là khu chánh điện. Pháp viện được sáng lập năm 1968 bởi Hòa Thượng Pháp Sư Giác Nhiên, đệ nhất trưởng giáo đoàn 4 hệ phái khất sĩ. Tọa lạc trên diện tích lên tới 62.000 m2, Pháp viện được xây dựng nhằm tạo nên một trung tâm hoàng pháp lâu dài và xứng tầm với sự phát triển của giáo hội tăng già khất sĩ Việt Nam lúc bấy giờ. Sau quá trình trùng tu, diện tích của pháp viện còn lại là 37.490 m2 ở mặt tiền xa lộ Hà Nội. Bên cánh hữu là đại lộ Đông Tây và mặt sau pháp viện là đường Lương Định Của. Không chỉ nổi tiếng ở nước ta, Pháp viện Minh Đăng Quang còn vang danh thế giới là nơi giao lưu Phật giáo quốc tế trong giai đoạn toàn cầu hóa. Vì sao gọi Pháp viện Minh Đăng Quang là ngôi chùa xác lập nên bốn kỷ lục Việt Nam? Thứ nhất, đây là ngôi tịnh xá có bốn bảo tháp lớn nhất Việt Nam. Thứ hai, bảo tháp bằng gỗ thờ Phật trong chánh điện lớn nhất. Thứ ba, nơi tổ chức đại lễ kỷ niệm 60 năm Đức Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng lớn nhất. Thứ tư, đây là nơi diễn ra lễ khất thực cổ Phật lớn nhất. Quần thể kiến trúc Pháp viện Minh Đăng Quang xây theo kiến trúc bát giác, tượng trưng bát chánh đạo xung quanh chánh điện là các bản chánh kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng chánh tinh tấn chánh niệm và chánh định bát chánh đạo là con đường giúp chúng sanh hướng đến một đời sống cao thượng hạnh phúc bát chánh đạo là tám phương tiện vi diệu đưa chúng sanh đến đời sống an lạc giải thoát tiến đến địa vị giác ngộ những bậc hiền thánh nương theo tám phương tiện này để đi đến niết bàn phật quả 1. Chánh kiến Chánh là ngay thẳng, đúng đắn Kiến là nhìn thấy, nhận biết Nghĩa là sự nhận thức sáng suốt và hợp lý trên căn bản của trí tuệ Không còn vướng bụi của tà kiến, mê lầm, vọng chấp 2. Chánh tư duy Tư duy là suy nghĩ, chánh tư duy là suy nghĩ chân chánh là suy nghĩ không trái với lẽ phải có lợi cho mình và cho người chánh ngữ ngữ là lời nói chánh ngữ là lời nói chân thật không hư dối có lợi ích chính đáng công bằng ngay thẳng và hợp lý 4. Chánh nghiệp Nghiệp gốc từ chữ phạn được Trung Hoa dịch ra có nghĩa là hành động có tác ý. Chánh nghiệp nghĩa là hành động tạo tác trong đời sống cần phải sáng suốt, chân thành. 5. Chánh mạng mạng là sự sống đời sống đời sống chân chánh nghĩa là sự sống một cách chân chánh bằng nghề nghiệp lương thiện chính đáng không bóc lột xâm hại đến lợi ích chung của người khác 6. Chánh tinh tấn Tinh tấn là siêng năng, chuyên cận Siêng năng chuyên cần chân chánh thẳng tiến đến mục đích và lý tưởng mà Phật đã dạy Hăng say làm những việc chính đáng mang lợi ích cho mình và cho người quyết tâm loại bỏ các việc ác đã sanh, ngăn ngừa những việc ác chưa sanh, chuyên làm các việc lành, việc tốt, chuyên cần trau dồi phước đức và trí tuệ. 7. Chánh niệm Niệm là ghi nhớ, nhớ nghĩ. Nhớ nghĩ chân chánh, chánh niệm có hai, chánh ức niệm và chánh quán niệm. Ức niệm là nhớ nghĩ đến quá khứ, những chuyện đã qua, quán niệm là quán sát cảnh hiện tại và bắt đầu của tương lai ức niệm chân chánh nhớ đến tứ ân nhớ đến những lỗi lầm xưa đừng để tái phạm trong hiện tại và tương lai 8. Chánh định Định trong Phật học là thiền định Định nghĩa là tập trung tư tưởng tu tập thiền định chánh định là tập trung tư tưởng vào vấn đề chính đáng đúng chân lý lợi mình và người ngay khi đặt chân tới cổng tham quan, điều đầu tiên khiến du khách vô cùng ấn tượng chính là bầu không khí thật trong lành, xanh mát. Bước đi với những hàng cây cổ thụ rợp bóng, bạn sẽ cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng và an yên. Đi tiếp vào bên trong là khu chánh điện nguy nga ở trung tâm của pháp viện. Toàn bộ kiến trúc trung tâm có chiều ngang 40m, dài 70m. Trong đó, tầng trên là ngôi chánh điện hình bát giác truyền thống với đường kính lên tới 32m thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tại đây, du khách sẽ có dịp chiêm ngưỡng tôn tượng Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, Đức Bồ Tát Di Lặc và Tổ sư Minh Đăng Quang. Tầng dưới chánh điện lần lượt là thiền đường và giảng đường. Bốn góc của quần thể kiến trúc Pháp viện Minh Đăng Quang chính là bốn ngôi tháp. Tháp bên trái là tháp Ca Diếp, thờ bảy đức Phật quá khứ và lịch đại tổ sư. Bên phải là tháp Xá Lợi Phất, hai tháp ở phía sau là nơi thờ linh cốt của chư Tăng và Phật tử. Xung quanh khuôn viên Pháp viện là những biệt thất tịnh tu của chư Tăng, thư viện, khu tăng đường và khu sinh hoạt của Phật tử. với lối kiến trúc hài hòa mang đậm văn hóa Phật giáo cùng không gian thanh tịnh càng làm cho Pháp viện Minh Đăng Quang trở nên tôn nghiêm hơn. Một góc nhỏ trong Pháp viện có cây bồ đề quý, chiếc từ cội bồ đề trên 2.000 năm tuổi. Cây bồ đề tại Pháp viện Minh Đăng Quang là món quà mà Hòa Thượng Phó Tăng Thống Đại Hiệu – Awacharajoti Mahathera đã kính tặng Giáo hội Việt Nam nhân dịp đại lễ tưởng niệm 60 năm tổ sư vắng bóng. Cây được trồng ở Pháp Viện vào ngày 27 tháng 1 năm 2014. Được biết, cây bồ đề được chiết từ cội bồ đề ở Sri Lanka trên 2.000 năm tuổi, bởi vậy món quà càng trở nên ý nghĩa và quý giá. Nếu là người có tình yêu đối với Phật Pháp thì bạn cũng có thể tham dự những khóa tu học ngắn ngay tại Pháp viện. Thông thường, thời gian tu học sẽ được tổ chức định kỳ vào một ngày Chủ nhật trong tháng, học cả sáng và chiều. Và chắc chắn rằng khóa tu học ở đây sẽ giúp bạn cảm thấy thanh thản, an yên hơn khi được nghe những đạo lý Phật giáo vô cùng gần gũi, thân quen trong đời sống những lưu ý khi tham quan pháp viện Minh Đăng Quang. Trước tiên, bạn cần lên một kế hoạch cụ thể và sắp xếp thời gian sao cho hợp lý. Do pháp viện mở cửa từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, nên bạn hãy sắp xếp thời gian để có thể khám phá hết pháp viện mà không lo ảnh hưởng đến công việc. Hiện tại, Pháp viện vẫn cho phép du khách vào tham quan miễn phí nên bạn không cần loay hoay tìm chỗ mua vé mà hãy tham quan thật thoải mái nhé. Hơn nữa, vé gửi xe ở đây cũng hoàn toàn được miễn phí. cửa chùa, cửa Phật là chốn linh thiêng, thanh tịnh nên bạn cần chú ý ăn mặc lịch sự, kính đáo. Lựa chọn những trang phục kín cổ, nhẹ nhàng, trang nhã sẽ là tốt nhất. Bạn nên mặc quần dài, tránh mặc quần lửng, váy ngắn, váy hở hang và trang điểm quá đậm khi tới đây. Bên cạnh đó, lựa chọn những trang phục có chất liệu thoáng mát, thấm mồ hôi sẽ giúp bạn thuận tiện hơn trong việc lễ bái tại chùa. Ban ngày, Pháp viện Minh Đăng Quang tĩnh lặng, bên cạnh giao lộ có những bánh xe không bao giờ ngừng nghỉ. Thế nhưng mỗi khi đêm về, chùa lại có một vẻ đẹp cuốn hút người nhìn đến mê hoặc. Bởi những ánh đèn lấp lánh được treo trên tầng tháp phát sáng liên tục. Mỗi tầng là một màu sắc riêng biệt, khi được cộng hưởng tất cả lại trở thành một bầu trời đêm đầy sao thu nhỏ dịp đi ngang xa lộ Hà Nội vào mỗi độ đêm về. Bạn ắt hẳn khó có thể nào quên vẻ đẹp lấp lánh nhưng trầm mặc an yên mà Pháp Viện mang lại.